Ờ, xin kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phát Tơ Việt Nam Hôm nay ờ, mình đã về với xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định Để lắp đặt cho anh Xuân Anh một ờ, dàn máy cắt nhôm sinh pha Bao gồm một con máy cắt và một đầy đủ một dàn máy làm cửa nhôm sinh pha Đấy. Như trước màn hình đây là một con máy cắt 08S mới nhất của tháng 8 à, tháng 9 2020 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu FASTER Việt Nam. Thì mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ thành công cho cơ sở sản xuất của anh Xuân rồi. Đấy. <clears throat> và tiếp theo là một con à, máy à, phay đầu đố thay dao nhanh thân nhỏ mang thương hiệu Megatech của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và căn chỉnh một à, bộ dao sinh pha cho anh Xuân Anh rồi. Và một con à, đột dập 29 dao. Và mình cũng đã thực hiện đánh số thứ tự và ghi chức năng dao cho anh Xuân thì rồi. Và tiếp theo là một con máy ép góc. Đấy. đây là con máy ép góc kỹ thuật số Đấy. mình cũng đã thực hiện lắp đặt và hoàn thiện chuyển giao công nghệ thành công hướng dẫn anh cách ép góc và chỉnh máy ép góc Đấy, và mình cũng đã thực hiện à, cắt ghép và ép thử một à, khung mẫu Đấy, cho anh Xuân như các bạn đã thấy thì rất chi là ok Đấy. và tiếp theo là một con máy à, nén khí 200 lít để ờ, cung cấp toàn bộ hệ thống hơi ờ, cho tất cả dàn máy ở đây thì ờ, anh em ở Bình Định muốn làm cho mình một những bộ cửa đẹp thì đến với cơ sở của anh Xuân Anh ở xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Còn anh em muốn sở hữu cho mình một dàn máy cắt nhôm ưng ý như thế này thì anh em hãy đến với công ty xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Đấy, ờ, chuyên ờ, cung cấp toàn uh, sắp 63 tỉnh thành trên cả nước Đấy. thì uh, công ty chúng tôi có hai uh, cơ sở chính một là ở Hà Nội gần bến xe Yên Nghĩa quận Hà Đông Hà Nội cơ sở thứ hai là gần ở Suối Tiên quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh xin cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại